Hello mọi người và chào mừng tất các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình Thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video ăn uống Đó, mình sẽ ăn trái cây Hôm nay mình sẽ ra một cái vườn, mình hái trái cây và mình ăn ngoài vườn luôn các bạn Hôm nay mình sẽ thực hiện, mình sẽ hái những quả cam đó và mình sẽ chấm với muối ớt mình ăn nha các bạn Ok đây nè các bạn ơi Các bạn thấy không, đó Những cái quả cam rất là bé luôn Cái bé mà trái rất là nhiều các bạn ơi Đây nè Trái nào các bạn không Trái rất là to luôn rồi nè đó rất đã nhìn rất đã luôn mình me bữa giờ luôn bây giờ mình mới à, làm clip cho anh em coi nè nó bên đây như thế nào anh em nó những cái trái nè anh em wow cực kỳ đã bự rất bự luôn á cái cam bé bé chứ không có to lắm đâu anh em ơi đó. rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình kiếm một cái cây nào đó và mình sẽ hái những cái cao này để mà mình chấm với uh, cái chén muối ớt uh, cay mà mình uh, vừa mới đâm đây anh em anh thấy không đó đâm muối ớt là phải cay như vậy nè anh em đó nhìn chén muối ớt nó cực kỳ hấp dẫn luôn rồi bây giờ mình sẽ à, qua bên kia qua bên kia để mình hái cam nha anh em rồi, đi thôi anh em ơi rồi, mình sẽ hái đây nè anh em đây đây nha anh em đó bây giờ mình sẽ hái những cái cam rất là bự luôn anh em thấy không đó mình sẽ đưa cho thằng cháu mình nó cầm trước sẽ hái cho một cái nha ba cái rồi đó đây anh em rồi mình sẽ kiếm chỗ nào mình ngồi đây anh em ơi cháu mình nó đi mới đi à, cắt lá chuối xuống ngồi anh em rồi bây giờ mình sẽ tụi mình sẽ ngồi ở, trong cái góc này nè anh em đó cây cối rất là mát luôn đó trong này nè nè thấy không rất là mát luôn đó, bây giờ sẽ lót lá chuối xuống trước anh em ơi này để gì không để đất đất ngược lái lót ngược lái ừ. nói trời hôm nay à, cũng khá là nắng anh em ơi mấy này à, hầm mà nó oi bức lắm anh em ơi rất là khó chịu luôn á bây giờ mình sẽ ăn cam ăn cam để bổ sung vitamin C anh em đây đây anh em ơi đây mình có 6 trái cam mình mới hái luôn rất là to luôn nè anh em thấy không rất là đã rồi bây giờ mình sẽ gọt ra và mình sẽ ăn giữ nha anh em ơi vô là đã luôn anh em ơi ui wow cái vỏ nó khá là dày anh nè tuyệt vời rồi anh em ơi thì tôi đã gọt trái cam này anh em thấy không cực kỳ hấp dẫn luôn nhìn nó rất là ngon rồi bây giờ mình sẽ xử nó nha anh em đây tôi sẽ cắt mỏng như thế này nè anh em đây, đây, đây. nó là rất là ngon rất là ui ui dạ, anh thấy không cắt xuống luôn đây tôi sẽ chấm với cái muối đây ui trời ơi rất là đã luôn á à. ngon quá này mà tiếp mình này wow. miếng phải nói là nhìn nó rất là ngon luôn rất là đã luôn anh em làm thiệt rất là ngon luôn á sẽ tiếp tục mình ăn cái trái này anh em ạ nó là rất là đã anh em thấy không cam nữa thì khỏi nói luôn anh em ơi nó là cực kỳ ngon tại vì cam rất là nhiều nước anh em ăn rất là mát cho mình nữa trắng này cầm cầm trái ui các bạn thấy không rất, là đã nên là thấy thèm liền đó anh em ơi ở đây nó khá là nhiều mũi ha ở đây mình ngồi gần đường nếu mà các bạn nghe tiếng xe thì thông cảm cho mình nha tại vì ở đây nó sát cái đường các bạn ơi gần bên cái đường á rồi đây bây giờ mình sẽ xử này nha em mình sẽ cắt theo kiểu khác đây đây đây như đây vải rồi tiếp anh em ơi đây mình cắt ra những miếng nhỏ như thế này à, các bạn ở đây phải nói là nó khá là nực luôn nè nên thấy đồng hồ mình trả không rất là nhiều ngồi ý mà mình ngồi có những cái cây mà nó che như thế này nè mà nó còn rất là nóng luôn anh em nóng mà còn mũi nữa chích nãy giờ luôn cà bậy hay là gì đó wow chiên ớt nè bây giờ mình nhìn ăn nãy giờ mình ớt nó vẫn vẫn vẫn đã nhưng mà vẫn muốn ăn nữa rồi bây giờ cháo mình ở sài gòn đây là cameraman của tôi đây nhóc này Đấy, để đây để đây nha anh em gọt miếng ơi sao nhìn mình vậy wow con dao nó hơi bén à, anh em đồng cảm nha đây anh em đây quấn vô trời ơi này mà còn gì bằng nữa anh em ơi trời ơi nha ngày nó, ngày nó bị à, đau họng nó à, không dám ăn anh em mà Cầm rồi ăn luôn ghê ghê ghê, ghê. gác hai ba mày luôn Trời ơi nó chấm này nè ơi trời à, sắp mưa anh em ơi trời chuyển mưa rồi bây giờ chắc tôi phải vô nhà thôi và tôi sẽ kết thúc video đây anh em ơi hy vọng là anh em sẽ thích video này của mình và anh em có ý kiến gì những cái ý tưởng gì thì anh em cứ à, comment dưới đây mình sẽ làm tất cả những ý kiến mà anh em đưa ra luôn mình hứa là sẽ như vậy ok cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo